Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại lên lớp các bạn ở bộ môn toán 9 trong chương trình ôn thi của lớp 10 cho phổ thông Hôm trước thầy đang hướng dẫn tiếp tục các bạn các dạng bài tập về hàm số bậc nhất và hôm nay thầy cũng tiếp tục hướng dẫn các bạn trong cái phần hàm số bậc nhất vẫn tiếp ta tiếp tục ở phần dạng 2 là đồ thị hàm số hôm trước đã có một số bài tập thầy đã hướng dẫn hôm nay sẽ có một vài nội dung mới các bạn chú ý để ta làm những dạng bài tập cho thật tốt thứ nhất hôm nay ta sẽ tiếp tục nghiên cứu bài 1 cho hàm số y bằng m bình trừ 2m x cộng 2m trừ 3 tìm m để a hàm số đã cho là hàm số bậc nhất b đồ thị hàm số đã cho các trục tung tại điểm tung độ bằng một bài này các được rồi C đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng y bằng m cộng 2x cộng m trừ 1 tại một đỉnh nằm trên trục tung bài này là bài mới các bạn chú ý riêng ở bài A nhiều bạn nói rằng là rất dễ dàng nhưng với bài A không dễ dàng đâu các bạn Thầy xuống cho các bạn cụ thể ở bài A nhiều bạn sẽ rất dễ bị sai ở bài A như thế này các bạn chú ý lưu ý đúng không ta có hàm số đã cho là hàm số bậc nhất khi a của chúng ta là khác rồi thế thì a ở đây các bạn xác định bằng bao nhiêu các bạn nhỉ à a đây chúng ta xác định là bằng m trừ hai bằng nên điều này ta suy ra được m bình trừ 2m khác không Đã. Dạ. nó khác ở các bài trước ở bài trước là ta chỉ ví dụ như là m trừ hai thôi thì nó dễ dàng luôn. nhưng đây ta không m bình trừ hai m không vậy ta làm như thế nào đúng nhỉ điều này tương đương với ở bạn nào ta nhớ rằng là m bình trừ hai m thì có m là nhân tử trục đây m bình điểm có m hai m có m nên thầy sẽ được là m nhân m trừ bằng không khi được kết quả m nhân m trừ hai bằng không rồi nhiều bạn nhiều bạn đến đây nhiều bạn đến đây sẽ biết được tương đương ngay là hoặc à thầy sẽ được khác không hoặc m khác không hoặc m trừ hai bằng không và đến đây được đã là m khác không, m khác 2 đây là dấu hoặc dấu hoặc vậy liệu bạn thấy giải thì đúng hay sai các bạn à nếu như mà đây là dấu hoặc hoặc thì liệu có đúng được không ạ à, ta chú ý nhá nếu như dùng dấu hoặc thì ở đây ta có ta có là nếu như m mà khác không m bằng hai thì cái này vẫn bằng không đó cái này là mắc không mà yêu cầu phải khác không đúng không vậy ở đây nếu các bạn dùng dấu hoặc dấu này là sai hoàn toàn hoàn toàn Đấy. nếu như bằng không thì bạn dùng dấu này đúng rồi Đấy. nhưng ở đây giá trị khác không thì các bạn không được dùng dấu này và đến đây các bạn phải biết cái dấu đó là dấu và tức là m khác không và m trừ hai khác không Đấy. như bạn là đây như bạn dùng dấu phẳng này dấu ngoặc vuông dấu phẳng hoặc như bạn biết là m khác không hoặc m trừ hai khác không cũng bị sai thế các bạn thấy biết m khác không và m trừ hai khác không và tức là xảy ra đồng cái này muốn khác không đồng thời hai cái này phải khác không và điều này các bạn sẽ tương đương được được kết quả của ta đó là mờ khác không và mờ khác hẳn vậy đến đây có mấy giá trị của mờ để nó mới là số nghĩa các bạn nhỉ phải là hai vậy đây là kết luận vậy với m khác không và m khác hai thì hàm số đã cho sai như thường những bạn học sinh giỏi không nói làm gì rồi nhưng mà những bạn học sinh như thế nào các bạn nhỉ ở mức độ khá cũng rất dễ bị nhầm Đấy, những bạn học sinh khá cũng rất dễ bị nhầm trong trường hợp này các bạn lưu ý vậy đó là cái nội dung của bài A ở bài B thì các bạn thì được làm rất nhiều rồi nên là không có gì khó khăn cả đồ thị hàm số các trục tung tại điểm tung độ bằng một tức là tung độ gốc bằng một hay phân nó sẽ đi b bằng một đúng không đồ thì hàm số đã cho các trục tung tại điểm có tung độ bằng một thì ta suy ra được b của ta là bằng một à, các bạn hiểu như vậy ta suy ra được b của ta bằng một à, mà b của ta bằng một thì ta suy ra ngay được b của ta là cái gì các bạn nhỉ à là hai m trừ ba nên ta là hai m trừ ba hai m trừ ba bằng một ta suy ra ngay được là hai m bằng bốn và suy ra được m sau khi được kết quả m bằng 2 là kết luận luôn m bằng 2 vậy với m bằng 2 thì hảo bạn nhỉ đồ thị hàm số hàm số để cho đi vào là à, các trục tung tại có tung độ bằng một và lưu ý các bạn nếu bạn thì các bạn đừng có thấy m hai là thấy m đúng không? đồ thị hàm số thì nó hàm số này không cần hàm số bậc nhất nó vẫn có đồ thị đó là và trong trường hợp m và hai này đồ thị nó là đường thẳng y bằng một đường thẳng này song song với trục hoành quản lý thế chứ nhiều bạn ấy là vậy ở câu B với câu C á là câu A câu B á là các bạn lưu ý rằng là không nhất thiết là ở câu B điểm M so sánh với câu A vì ở đây hai câu là riêng biệt ở ờ, câu b này nó không yêu cầu đó là đồ thị hàm số nhất mà nó chỉ là đồ thị hàm số thôi đấy thì hàm số này nó đồ thị trong trường hợp m hai đồ thị nó là đường biên của các bạn thì như vậy riêng ở câu gì các bạn nhỉ câu gì đây câu c riêng ở câu c là thì đồ thị hàm số này này hàm số lại cho các đồ đường thẳng y bằng m cộng hai nhân x cộng với m trừ một đường thẳng này cũng chính là đồ thị của hàm số này luôn đúng không các bạn này đường thẳng cái đồ thị hàm số này là một đường thẳng nên thầy thường khái điện là đường thẳng đúng khái đường thẳng vì vậy ở đây ta có là đồ thị hàm số này các trục tung tại điểm có tốc độ mấy à tốc độ bằng b ở đây có tốc độ bằng à đây là tốc độ bằng b còn đây tại điểm có tốc độ b phẩy mà hai đồ thị này khác nhau là một điểm trên trục tung chứng tỏ rằng hai điểm này hai đầu dẻo số này phải có chung tung độ gốc. mà muốn có được chung tung độ gốc, muốn có chung tung độ gốc thì hai cái giá trị b và b phải này phải bằng nhau Đấy. b và b phải bằng nhau và chúng ta sẽ tìm được nào các bạn nhỉ là b Đấy. vậy ta sẽ có đúng không ta sẽ có là nào đấy nhỉ đồ thị hàm số hàm số đã cho cho các đường thẳng mà các bạn nhá y bằng y bằng m cộng 2 nhân x cộng m trừ 1 tại một điểm nằm trên trục tung khi thì ta có giá trị b của ta bằng b b của đây bằng hai gì các bạn nhỉ hai m trừ ba còn b phải chúng ta bằng m trừ một thì từ đây ta suy ra được là hai m trừ ba bằng mấy các bạn nhỉ à hai m trừ ba bằng m trừ một đấy và từ đây các bạn sẽ thấy ra kết quả kết quả ta sẽ được là à, 2m trừ m bằng trừ 1 cộng 3 và tương đương với ta đây sẽ được là m của ta sẽ bằng a à về vô tình ta tìm được à, cũng hai cái này đúng nhau nhau nhưng nó vẫn được đúng nhau vậy vậy với m bằng hai thì đồ thị hàm số đã cho các trục tung tại như nào các bạn nhỉ có tung độ à cắt thì là thầy xin lỗi cắt đường thẳng thầy xin là có cắt tiếp tục cắt đường thẳng y bằng m cộng hai nhân x cộng m trừ một tại một điểm trên trục tung à, thì đó là nội dung của bài hôm nay à, nó hơi khác lạ một chút là chỉ cần một đỉnh trên trục tung à, các bạn chú ý như vậy bây giờ sẽ ra bài tập tương tự cho các bạn để các bạn làm nhé và đây là bài tập số 2 à, các bạn nhìn chú ý ở bài tập số 2 này cũng tương tự bài tập 1 thôi nên thầy sẽ giải nhanh câu A và câu B các bạn làm thạo rồi đúng nhỉ ở đây ta câu C thì sẽ hướng dẫn làm tiếp theo và cụ thể hơn còn câu A đây ta sẽ có rằng là thầy đã giải tỏa chút nhá 3m trừ m bình khác không nó làm cho tự nhất khi nó khác không câu trước các bạn tự làm điều này ta sẽ tương đương với m nhân với 3 trừ m khác không mà các bạn lưu ý hãy lưu ý một lần nữa cho các bạn đó là ở đây dấu ở đây là dấu và và nó vừa ăn cơm vừa ăn canh cùng một lúc còn hoặc hoặc ăn cơm hoặc ăn cháo nó ăn không cùng lúc được đúng không bạn đấy ta có m khác không và ba trừ m khác không vậy điều này ta sẽ tương đương là m khác không và m bằng đấy thì như vậy bây giờ rõ cả chưa à ở câu a là như vậy ở câu b chúng ta câu b chúng ta thì dễ rồi đúng nhỉ khi b bằng hai tức là hai m cộng một bằng hai và khi được b bằng hai m bằng hai ta suy ra ngay được là hai m bằng một và suy ra được m bằng dưới là vậy là câu b tương đối xong câu c câu c ta cũng lý luận như vậy tương tự như vậy đúng không đồ thị hàm số hàm số đã cho cắt gì các bạn nhỉ cắt thế nào đây đường thẳng y bằng gì y bằng m đường thẳng y bằng m trừ 2 x cộng 4m trừ 5 tại một điểm nằm trên trục tung đúng không khi khi ta có tung độ gốc bằng nhau tung độ gốc bằng nhau thì b bằng b phẩy b là đây đây là b phẩy vậy từ đây ta sẽ được là gì các bạn nhỉ 4m trừ 5 sẽ bằng 2m cộng 1 và từ đây sẽ tìm được m đây ta chuyển vế được 4m trừ mấy trừ 2m bằng mấy các bạn nhỉ à 4m trừ 2m bằng mấy đây bằng 1 cộng 5 và từ đây ta suy ra được ngay là 2m bằng 6 suy ra được m bằng mấy các bạn m bằng và ta kết luận mở và nó không liên quan đến cái bằng tháp 3 đây rồi các bạn nhé để mình lưu ý ba bởi vì nó không liên quan bởi vì đồ thị của hàm số người ta nói đồ thị hàm số thôi đã cho tức là không nó đồ thị số là số bậc nhất mà đồ thị số đã cho các bạn lưu ý như vậy thì các bạn nhỉ thế thì m 3 bằng thỏa mãn trong trường hợp này m 3 thì đường thẳng của chúng ta đó là đường y bằng 7 đường y bằng các cái đường kia thì ta sẽ được là đường x cộng mấy các bạn nhỉ x cộng này Đấy. thì hiển nhiên chúng cắt nhau tại điểm của tổ tôi trên thập tùng đó là bảy của tung độ là bảy Đấy. Chúng ta cách làm bài tập nên là chúng chuẩn bị một số bài tập về nhà cho các bạn và đây là bài tập thầy chuẩn bị về nhà cho các bạn các bạn về nhà làm bài tập này đúng không đồng thời các bạn chú ý theo dõi những video tiếp theo của thầy để có những dòng bài tập mới hơn xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo